Trong lúc này thì tình hình dịch Covid-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Tổng số ca nhiễm toàn cầu hôm nay đã vượt quá 6 triệu người, trong đó hơn 366.000 ca đã tử vong. Tại một số nước châu Á, một làn sóng dịch lần thứ hai, điều gây lo ngại lâu nay đang có dấu hiệu thành hiện thực. Các số liệu đang cho thấy số ca nhiễm mới đang gia tăng, đặc biệt là tại những nước đã từng được coi là khống chế được dịch và dỡ bỏ các biện pháp hạn chế. Hàn Quốc ngày hôm qua đã phải tái áp đặt một số biện pháp giãn cách xã hội tại thủ đô Seoul và những khu vực lân cận. Quy định trên được đưa ra sau khi nước này ghi nhận 79 ca mắc mới trong một ngày, cao nhất trong 2 tháng qua. Gần 100 trường hợp mắc mới được phát hiện có liên quan đến một trung tâm chuyển phát ở tỉnh Gyeonggi, phía tây thủ đô Seoul. Trước đó, một ổ dịch gần 200 người ở khu phố đêm Itaewon vẫn có nguy cơ rất cao khi đang mất dấu tới 2.500 người từ khu phố này. Chúng tôi đang rất lo lắng về tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và cố gắng hết sức để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trước tình hình dịch bệnh đang nóng trở lại, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tạm ngừng hoạt động tất cả các địa điểm tập trung đông người như bảo tàng, phòng trưng bày mỹ thuật, công viên, dạp hát tới ngày 14 tháng 6. Các quán rượu phải đóng cửa, các sự kiện dự kiến tổ chức tại Seoul và khu vực lân cận sẽ bị hủy hoặc hoãn. Số lượng học sinh quay trở lại trường học tại thủ đô Seoul cũng bị giới hạn. Chúng ta cần nắm rõ rằng dịch bệnh có thể gia tăng bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể chủ quan cho rằng khi dịch có chiều hướng lắng xuống là đà lắng xuống sẽ được duy trì mãi. Tại Nhật Bản, chỉ ít ngày sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ trên toàn quốc, tình hình lại ở mức đáng lo ngại tại thành phố Kitakyushu, tỉnh Fukuoka, với 21 ca nhiễm chỉ trong một ngày. Tại Tokyo, Số ca nhiễm mới ngày hôm qua là 22, trong khi thành phố này đề ra tiêu chí áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế nếu số ca nhiễm trong một ngày vượt quá 20 ca. Chính phủ của Thủ tướng Abe Shinzo khẳng định việc quay trở lại tình trạng khẩn cấp có thể được thông báo bất cứ lúc nào. Tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Malaysia, trạm kiểm soát Padang Besa đã bị đóng cửa trở lại sau khi Thái Lan ghi nhận số ca mắc COVID-19 từ nước ngoài trở về tăng nhanh trong đó có các lao động trở về từ Ả Rập Xê Út. Đất nước Nam Á Sri Lanka thông báo từ ngày 31 tháng 5 tới sẽ áp đặt trở lại một số biện pháp hạn chế sau khi nước này ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày, chủ yếu là những người hồi hương từ Coes hồi tuần trước. Một loại